Hello, hello, Galaxy Note 10 Plus Vâng, lần này lại là những chiếc Galaxy Note 10 Plus nhưng uh, không phải của Mỹ đâu nhá Đây là những chiếc Galaxy Note 10 Plus bản 5G đến thị, trường Hàn Quốc Vâng, thì cũng như mọi lần thôi, lần này mình sẽ lại làm cái clip hướng dẫn anh em cách chọn mua được những chiếc Galaxy Note 10 Plus của Hàn Quốc một cách chuẩn nhất Bởi vì uh, những chiếc máy này đã ra được một năm rồi Hiện tại là uh, Note K nốt 20 rồi, nốt 20 rồi, nốt 20 Ultra rồi thì nốt 10 ra được một năm rồi. Thế nên là cái việc mà chúng ta mua phải những cái hàng mà nhảy từ nhà máy này hay là những cái hàng được uh, mông má tân trang lại này hay là nói thẳng là hàng dựng ấy, nó rất là nhiều rồi. Hoặc là anh em mua nhầm bản Nhật Bản thành giá bản Hàn Quốc hay mua nhầm bản Mỹ bằng giá bản Hàn Quốc thì uh, cũng là một cái mà bị nhầm và thiệt thôi đúng không? thì những chiếc Galaxy Note 10 Plus bản Hàn Quốc này thì bản 5G ấy, là dùng 5G thì hiện tại giá trong phân khúc máy cũ nó thuộc dạng à, những bản sách tay nó thuộc dạng đắt nhất cụ thể là bao nhiêu thì anh em có vào đường link phần phía dưới mô tả nhé thì nó sẽ biết chi tiết theo từng tháng luôn à, và từng thời điểm anh em xem clip này luôn chứ nếu mà anh em xem giá mà mình nói bây giờ ấy thì cụ thể nó là 13 triệu rưỡi là mình nói ở trong cuối tháng 8 của năm 2020 này thì nó sẽ không không không chính xác theo thời gian đâu bởi vì có thể sẽ thay đổi thế nên anh em cập nhật chi tiết anh em vào đường link bên lề dưới mô tả nhá hay cụ thể hơn là website bán mà vn đấy và sau đó anh em vào mục Samsung Galaxy Note 10 để anh em xem thì nó sẽ chi tiết hơn đó thì uh, với giá là trên trên 10 triệu đến thời điểm hiện tại là trên 10 triệu mà anh em mua uh, máy Mỹ thì nó sẽ rẻ hơn được khoảng 200 nhưng máy Nhật Bản thì nó rẻ hơn được cả triệu cơ đó thì uh, mua nhầm như vậy đó thì thôi rồi chứ đừng nói chuyện là chúng ta mua phải máy, một chiếc máy dựng hay là thậm chí mua phải một chiếc máy nhái thì nó còn thiệt hàng tiền chục cơ đó thế nên là anh em cứ lên xem cái clip này để anh em rõ hơn để anh em có thể mua được những chiếc máy chuẩn nhất bản 5G Hàn Quốc về tương lai chúng ta sẽ dùng 5G trên chiếc máy này đó đầu tiên việc đầu tiên nhá là sẽ mình sẽ nói sơ qua về những chiếc Hàn Quốc này thì những chiếc Galaxy Note 10 Plus bản Hàn Quốc này về hình thức về tất cả ngoại hình về các thứ thì nó y như bản quốc tế hay y như bản Mỹ hay y như bản Nhật thôi nó chỉ khác cái in sau lưng này một chút này ví dụ như là bản Mỹ thì nó giống hệt hay bản Việt Nam thì gần như là giống hệt chữ Samsung này nhưng khu vực dưới này nó rất khác nhá đây ví dụ ở đây là mình có một con màu đen thì sẽ nhìn rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng nhìn thấy nó chỉ có một dòng thôi nó có một dòng như này thôi này đó mình sẽ bóc cái tem ra cho anh em xem nó chỉ có một dòng thôi cái tem này nó dính quá thôi à, anh em hiểu trên này nó không có gì đâu như màu trắng nhá mình bóc hết rồi nó chỉ có một dòng như này thôi và trên cái dòng này ấy, đối với bản Hàn Quốc ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ tên mã N976N và có một ký tự Hàn Quốc sau đó đến một cái dãy số um, như kiểu là modem ấy và đến một cái dãy số là email đó bao giờ cũng như vậy nhá bản Mỹ thì anh em xem lại clip kia để em biết nó sẽ khác còn bản uh, quốc tế này đây là một chiếc bản quốc tế này thì nó sẽ có hai dòng bên dưới nó sẽ ghi đó là được thiết kế và lắp ráp sản xuất tại sao bởi Samsung đó bên trên thì nó sẽ ghi là tên mã nó sẽ là N96 N9 N976 F hoặc DS đó là bản quốc tế đây là bản chính hãng tại Việt Nam này và bên cạnh nó sẽ là dãy số email đây là bản uh, quốc tế nha là sẽ dãy số email một ở đây đó thì mình nói lại là nữa là Samsung thì bao giờ cũng sẽ in email sau lưng chắc chắn một điều là bao giờ cũng sẽ in email sau lưng đối với những bản thương mại bình thường trừ cái bản Hồng Kông Note 8 mình từng làm clip này, nó sẽ không in in email nhưng những cái bản ví dụ như là Nốt 10 của Hàn Quốc này nó sẽ in email ở sau này anh em lưu ý nhá nhưng Hàn Quốc nó chỉ có một dòng thôi đó tiếp nữa là về màu sắc thì nó cũng bản Hàn Quốc nó sẽ tương tự như những chiếc bản quốc tế khác thôi nó sẽ đầy đủ màu sắc ví dụ ở đây hiện tại mình đang có là có màu trắng này màu trắng sứ này màu đen này màu à, ánh kim như này này hay còn gọi là quốc tế là màu bạc ấy và một cái màu nữa là màu xanh như thế này nhưng mà màu xanh thì khá là hiếm cái này là máy này là máy bản quốc tế mà hiện tại em mình đang dùng thế nên là mình có mượn tạm để mình lấy cho anh em hình dung cái màu bản quốc sẽ có màu xanh như này nhá đây là bản chính hãng Việt Nam luôn đó nhưng mà bây giờ mình chỉ còn cái ba màu như này thôi thế mình giới thiệu cho anh em ba cái màu như này thì bao giờ là bản Hàn Quốc ấy nó cũng như bản màu khác này kích thước như xì và cũng sẽ bản 5G nó sẽ có cái màu sắc tương tự chứ không giống như chiếc uh, uh, S10 5G đâu thì nó sẽ khác như đây là S Note 10 5 Plus 5G thì nó sẽ tương tự như vậy đó anh em lưu ý mình như vậy nhá đó là về hình thức này nếu anh em đi mua máy ấy, với mức giá là người ta quảng cáo là mức giá đã qua sử dụng hàng 99% thì anh em vẫn đòi hỏi là máy phải đẹp đơn giản thôi như bên mình đẹp thì mình phải nói là đẹp như bên mình đó đây cho anh em xem nhá tất cả các viền này anh cũng xem nó sẽ không bị cấn đâu đó tất cả các viền này không bị cấn này Đấy, soi kỹ hơn một chút về lưng nhé đây cầm chung một đen soi cơ lưng không xước sát gì nhiều này và bao giờ nhé bao giờ chữ Samsung được in đấy này ví dụ đây chẳng hạn chữ Samsung được in này đó nó sẽ là in chìm bên trong đây anh em lưu ý mình này đó, tiếp nó sẽ in chìm bên trong em lưu ý là in chìm bên trong và nó sẽ không có màu bạc đâu nhé nó sẽ không phải là màu bạc sáng đâu nó sẽ không phải màu bạc sáng đâu bởi vì à, mình thấy là một số lắp lưng là làm lại này hay một số cái à, lắp lưng của hàng fake này nó sẽ in bên trên và nó sẽ là màu bạc rất sáng nhưng đây nó sẽ là cái màu mà tối tối so với lưng ví dụ như đây là màu đen chẳng hạn thì nó sẽ là màu bạc nhưng mà nó sẽ tối tối đi nó sẽ có pha đen đây đây và nó nằm bên trong nhá chúng ta sẽ gãi tay đây chúng ta sẽ thấy là nó trơn như bình thường thôi bởi vì nó nằm bên trong mà đấy cả cái màu bạc này như vậy này nó sẽ tối hơn chứ nó không bằng hẳn đâu nhá và chữ Samsung này nó nằm bên trong luôn đây cái màu à, trắng này vậy màu trắng thì khó nhìn hơn nhưng mà chữ Samsung của màu trắng nó sẽ là màu trắng và nó sẽ uh, trắng hơn cái lưng này một chút nhưng mà nó cũng sẽ nằm bên trong đó là em lưu ý là như vậy nhá đấy là cái lưng của cái chữ Samsung là in trên chiếc máy Hàn Quốc còn những chiếc máy của Nhật Bản sẽ không chữ Samsung rồi đúng không cái việc đấy là mình sẽ làm một clip sau khi mà có chiếc máy Nhật Bản đó, anh em không quan tâm được gì đâu đúng không đó còn bây giờ là tiếp nữa chúng ta sẽ soi phần camera thì sản phẩm Note 10 của Hàn Quốc 5G hay cũng như Note 10 quốc tế nó giống hệt nhau thôi nó đều có bốn camera đằng sau trong đó là sẽ có ba camera nằm ở khu vực này đó anh em nhìn nhá ba cái thấu kính nó sẽ hoàn toàn khác nhau đó ba cái thấu kính camera sẽ hoàn toàn khác nhau đó anh em lưu ý này bên dưới cùng nó sẽ rất là to đây có lẽ là camera chính này nó rất là to này đó ở giữa nó sẽ là camera mà chỉ nhìn thấu kính nhỏ nhỏ thôi bên ngoài sẽ nhìn thấy hai cái thấu kính bên trong đó và phía camera nữa là nằm phía này phía giữa của cái đèn à, đèn đèn flash ấy, cũng như là cái cảm biến phía dưới này đây một camera nữa nằm ở đây anh em lưu ý nó là sẽ là cụm bốn camera nhá nó 10 plus đấy đó sẽ là bốn camera như này và cái viền đường viền của cái camera này đường viền của cái cụm ba camera chính này nó sẽ có cái màu tương đồng với viền này đó đây là anh em nhìn nhá đây màu đen này cũng như này nó sẽ có màu tương đồng nhá hay là có màu bạc này đấy, nó sẽ có màu tương đồng với viền hay là màu xanh cũng vậy thôi nó sẽ là màu tương đồng với viền cái viền của camera sẽ đầu từ viền viền của máy anh em lưu ý mình như vậy đó mới là chuẩn nhá và cái việc mà anh em xoa đây thì anh cũng tiện luôn bởi vì đây là một sản phẩm chống nước bởi vì đây là những sản phẩm chống nước ấy thì anh em lưu ý để em làm thật kỹ vào cho mình nhìn thật kỹ bên trong những cái thấu kính này xem nó có bụi hay không nếu nó có bụi thì đã bị tháo ra rồi nha hoặc là nếu nó có một cái màu sắc khác nên nó không được đều ấy nó cái màu sắc khác nên không được đen đều ấy thì nó đã bị tháo ra rồi và đã bị dính cái gì đó vào bên trong ví dụ như vân tay hay bụi rồi đó là cái này anh em soi thật kỹ vào cho mình đấy, đi xem chỉ cần soi những cái chỗ này là biết đường nó bị tháo ra chưa hay không thôi lưng bị xước tí không sao bởi vì dù sao nó là máy cũ thôi nhưng bên mình thực ra mình, mình bán đẹp mình lưng của những chiếc máy này gần như chưa xước đâu đó tiếp nữa là chúng ta sẽ soi về cái mép của cái viền mép của cái viền này và cái lưng kính đó xoáy kỹ nha thường thường này thợ nó hay cạy khu vực này lắm thợ nó sẽ hay cạy ở khu vực này thế nên là xoay kỹ khu vực này mà nó có một cái vết màu nó bị xước xước ở bên trong chắc chắn nó bị cạy rồi đó em lưu ý mình như vậy xước xước bên trong nó sẽ cạy rồi yên tâm là tí xem áp suất thì cũng có thể phỏng đoán được có vấn đề chưa cạy không đúng không đó nhưng mà cứ trước mắt thì cứ xem ngoại hình đã đó xem kỹ cái mép này xem nó bị cơ hở hay không nếu nó hở lên một chút thì đã bị cạy rồi nhá đối với những chiếc lốp 10 lớp này bây giờ gần như chưa bị cạy đâu cho nên anh em phải xoay kỹ vào bị cậy chắc chắn là có vấn đề nốt 8 lâu quá rồi thì mình không nói đấy như nốt 10 anh em phải xoay kỹ nha các đường nét rất đều này đó, bấm tay xong bị bập bùng hay không bấm tay xong bị bùng không nha đó nó bị bập bùng có vấn đề luôn đó, anh em lưu như vậy đó đấy là về xoay cái lưng tiếp đến tất nhiên là cái lưng mình sẽ đến cái viền đúng không lau thật sạch nha, xem cái viền này đấy thì anh em lưu ý này cái viền của những chiếc máy điện thoại đời mới bây giờ bao giờ nó sẽ có một cái phần nhựa riêng lên như thế này đây hay là đây đó hay dưới này anh có này hai cái phần nhựa riêng này thì một điều đây là khu vực là nó để làm anten ấy có phần nhựa phân phần kim loại làm anten thì chính chính cái điện thoại đấy thì bao giờ anh em lưu ý nhé một điều là cái phần nhựa này nó sẽ có màu tương đồng với nhau và nó sẽ liền một khối người ta được mài đi và sau đó người ta mới sơn lên phủ sơn lên thì nó sẽ liền một khối mới mép luôn gần như chúng ta nhắm mắt và chúng ta chỉ thấy hơi thấy gồ gồ một tí thôi chúng ta sẽ không cảm nhận được nhiều đó phía bên trên này như vậy này anh em lưu ý mình như vậy nhé chứ nếu mà nhá nó tách ra này soi thấy nó tách ra một lớp một cảm tưởng như nhét cái dao lam mà được ấy thì chắc chắn nó không phải xịn rồi hoặc là nó sẽ thấp hơn so với cái viền thì chắc chắn là cái viền bị phu sơn lại Đấy. cái viền nhựa này anh lưu ý nhá màu sắc sẽ đều đồng đều với nhau cái màu sắc của các viền nhựa này sẽ đồng đều với nhau y như màu nhau luôn chứ không phải một cái sáng hơn một cái tối hơn đâu nhá đó và cái viền nhựa này sẽ có màu tương đồng với viền của chân sạc trừ trường hợp chân sạc được cắm nhiều và bị cái viền này bị mòn thôi nhưng cái mòn thì nó phải trùng viền chân sạc đây là màu đen nhé đây một bạc em nhìn này đó nhìn thấy cái viền màu xám xám chưa trùng màu viền trên sạc này cái màu bạc nó nhìn rõ hơn này đây cũng vậy này đây cũng vậy này đây cũng vậy này và cả dưới này nhá cái này che rồi nhưng cũng vậy hết nhá anh em lưu ý nhá đó đó là cái về cái cái màu của cái viền đây cái cả cái màu trắng nhá cho anh em xem lại này đó nó sẽ có màu tương đồng với cái viền của trên sạc này đó anh em lưu ý nhá và tiếp nữa lại tiếp tục ở cái viền chúng ta sẽ soi những cái mẹ cái cái khu vực mà có những cái được khoan lỗ ví dụ như là ngoài nhé đều với nhau tâm tắp này mic nhé đó tròn xoe này và sẽ không có một vết thừa tí nhựa kiểu sơn phun này nó tròn xoe này Đấy, cái khu vực này là tròn xoe này anh em lưu ý với mình này đó có nghĩa là không có thừa một cái nhựa phun sơn nào tất nhiên là phun sơn sẽ lộ hay là cả cái nút nó là nút rời mà thế nên nhiều khi phun sơn người ta sẽ không để nút đây người ta phun đâu thế là cái màu của cái nút này với màu của cái viền nó sẽ đồng đều với nhau này và cái nút rất là chắc chắn nha gần như lay không có tác dụng gì luôn đó rất là chắc chắn này đây. đó rất chắc chắn nốt 10 làm rất chắn ấn rất đều tay ấn rất đều tay nhé cả khu vực trên này các bạn này đó ấn rất đều tay này anh em lưu ý vậy đó các nút là đều màu này đều tay này đây đó đều màu đây màu xanh nhá màu xanh của bản chính hãng thế thôi đúng không đó nhìn cái màu rất đều nhá đấy cái viền nó phải như thế tất nhiên rồi ở cái viền nó sẽ có một khu vực nữa rất quan trọng đó là khu vực đáy bút này đúng không đó khu vực đáy bút này chúng ta rút ra và nhìn sẽ có thừa sơn thừa xiết không có lộ sơn không có bị mài hay không đều tóc như thế này là ok đó tí cái bút thì chúng ta sẽ xem sau đó đấy nha đó tròn xoe này đấy, con này cũng vậy này đó, ok anh em nhìn thấy không tròn xoe nhá đó còn bây giờ chúng ta sẽ xem đến cái bút thôi và rút bút là chúng ta xem kỹ đến cái bút nhá thứ nhất là cái màu ở đáy cái bút nó sẽ trùng với lại cái màu cái viền nó là bút theo máy và bao giờ cũng sẽ có một công thức cố định như này nốt 10 sẽ không tặng theo hai bút giống như bản 512 của nốt 9 nữa đó thế nên là cái bút theo máy chắc chắn nó sẽ chỉ là một màu như này thôi cái màu bạc này thì khi rút bút ra chúng ta sẽ có một cái bút màu xanh như thế này màu đen sẽ là cái bút màu đen nha màu trắng nó sẽ là cái bút màu trắng mặc dù cái viền bên dưới này nó vẫn là màu bạc nhưng sẽ là bút màu trắng như thế này đây cái màu xanh nó sẽ là bút màu xanh đó trông rất giống cái bút của chiếc màu bạc nhưng mà cái đầu nó là màu xanh đó nếu trong trường hợp mà nó như thế này đây dưới này nó lại màu bạc thân đúng là màu xanh như máy thì chắc chắn đây là bút của màu bạc nhá bút của màu nào nó phải đúng màu như thế anh em lưu ý này màu bạc này màu xanh thì tất cả cây bút đều màu xanh rồi nhá màu bạc nó phải là thân màu xanh và bên dưới đáy nó sẽ là màu bạc như viền nó phải trùng màu với viền đúng không đó màu đen nó sẽ là sẽ là màu đen xì như này đen hơn cả lưng nhưng mà dưới này nó sẽ trùng màu với lại cả viền đó màu trắng có nghĩa là cây bút nó sẽ không đồng đều màu từ trên dưới đấy nó sẽ là bút màu trắng nhưng mà cái nút và cái dưới này nó sẽ trùng màu với lại cả cái viền đó lưu ý với anh em một điều nhá cái nút này và cái dưới này giữa giống màu với nhau nhá đó riêng cái màu này thì khác này đó, lưu nhá. như cái này bóng này đó là chỉ chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái khu vực này đó đó là cái bút chuẩn nó phải như thế đó bên ngoại hình viền viết và bút như thế rồi bây giờ sẽ lên màn hình ok chưa anh em cùng nhìn cái màn hình nhá thấy nó đen chưa thấy nó đen như là một tấm một khối chưa đen như là một khối hết luôn nhưng thực ra nó có viền đúng không đó các bạn này anh em thấy nó đen xì không thế nên là nếu mà trường hợp anh em đi mua online anh em bảo là người ta chụp máy trước đi nếu người ta chụp máy cho mà cái nó không đen như này thì chắc chắn là cái màn hình có vấn đề rồi hoặc là máy fake máy fake thì thường hay dùng màn hình với tấm nền rẻ tiền ấy thì nó sẽ vào là màu trắng nó sẽ không màu đen hẳn như này anh em nhìn nhé rất là đen càng xịn thì càng đen đó nhìn không tiêu viền luôn chỉ có mở sáng là chúng ta mới nhìn thấy viền đúng không đó cái viền nó mỏng như này camera trước thì nằm ở đây một cái thôi đó viền nó mỏng như này này anh em lưu ý nhá soi thật kỹ cái viền xem nó có bị xước bên trong hay không xước bên trong bị tháo rồi viền xịn là phải như này nhá và rất là mỏng viền rất là mỏng những cái chiếc máy fake ấy, thì thường thường nó sẽ làm dày như này này còn vâng, viền rất là dày như này viền rất là mỏng nhá đó anh nhìn lại là cái viền của nó này đó là màn hình và tất nhiên là trên màn hình nó sẽ không in bất bất cứ một ký tự nào cả đó, trên màn hình nó sẽ chỉ là một màu đen tuyền duy nhất thôi sẽ không in bất cứ một chữ ví dụ Samsung hay là Galaxy hay gì cả nó sẽ đen tuyền như này đó anh em lưu như mình như vậy và anh em soi thật kỹ cho mình là bên trong màn hình nó có bị bụi nào hay không là cái nhất sợi bị ép kính rồi đúng không đấy bật sáng và soi thật kỹ cho có bị bụi trước màn hình hay không đó mà phải không có bụi bởi vì nó là sợ bị ép kính đó thứ hai nữa là tất cả cái mép màn hình này nó phải đều nhá nó không bị lệch không bị lệch này mép màn hình này nó phải đều nhá không bị lệch nhá thứ nữa tắt đi này và vuốt cái mép này nhìn thật kỹ này vuốt nó sẽ rất là đều tay nhá nó không bị cộm cộm ra nhiều nó không bị cái gai tay đâu đó nó không như lắp lưng lắp lưng thì bị gai nhưng cái này không bị gai đâu Đấy, rất là mượn mịn nhá xoa thật kỹ các mép này xem có bị cậy hay không hay là có vết dấu vết của dán tem hay không bên trong hay không xoa thật kỹ vào đó nó phải đều bấm cho nó bị bập bùng hay không bấm mà nó bập bùng thì chắc chắn nó bị tháo ra ép kính lại rồi mà người ta dán không chặt đó xoay thật kỹ khu camera đằng trước này camera đằng trước này nhá xoay thật kỹ vào xem nó có bụi bên trong hay không nếu bị bụi bên trong thì chắc chắn tháo rồi đó đó là về hình thức bên ngoài tiếp nữa đến phần mềm Đấy cùng bật máy lên xem test chức năng thì mình không nói nhiều nữa bởi vì test chức năng là quá dễ đối với anh em mà nghe có gọi chụp ảnh các thứ thì bật camera là dùng được đúng không đây việc đầu tiên của những chiếc máy này cũng mình đã giới thiệu kể cả chiếc máy của Mỹ như vậy thôi chúng ta sẽ ấn vào tổ phím như thế này cho mình đây một chiếc máy của Hàn Quốc tất nhiên là chưa chạy ROM gì cả nó sẽ rất là nhiều ứng dụng của Hàn Quốc như ở đây đó cái này là của nhà mạng LG U cộng nhá cùng khởi động và xem đây cái này là của nhà mạng LG U cộng này khởi động lên nhiều khi lên chữ LG đấy nhưng nó là của nhà mạng LG U cộng cũ thường hãng LG đó anh em nhìn nó U cộng 5G nhá Hàn Quốc nó phải có tên nhà mạng như vậy đây, đây SKT là SK Telecom đấy. đấy cái này cũng của à cái này của nhà mạng khác luôn đây sao này À, đây cái này SKT, SK, SK Telecom 5G đó bật khi bật lên thì sẽ hiện chữ Galaxy Note 10 5G là thường của Hàn Quốc là như vậy nhá. đây U cộng 5G này đây là nhà mạng LG U cộng này còn đây là của những nhà mạng STK Telecom nhá thì nó sẽ hiện như này đó lên luôn anh em nhìn đâu SK T5G này đó của Hàn Quốc nó sẽ hiện y nguyên những logo của nhà mạng bởi vì những chiếc máy Hàn Quốc nguyên bản là những chiếc máy chưa chạy ROM thì nó phải như thế anh em nhé đây bây giờ là chúng ta sẽ cùng ấn cái tổ phím này bởi vì những cái máy nhà mạng Hàn Quốc đa phần chúng ta sẽ ấn được chứ không ấn được là có vấn đề rồi là nhà bán hàng cố tình xóa đi rồi chúng ta sẽ vào nhanh cái mục sensor này ở trên này chúng ta sẽ test được màn hình đen đỏ xanh à, xanh này đỏ này xanh blue này và trắng để chúng ta test xem nó có bị điểm bóng mờ hay là có bị bụi không là cái này rất là quan trọng rồi cái này mình không chỉ nhiều nữa bởi vì rất nhiều anh em biết rồi nhưng có cái này này phần sensor nhé đó chúng ta sẽ cùng nhìn vào phần cả 1002 này đây là cái cảm biến áp suất có nghĩa là nếu còn áp suất thì có sẽ chống nước và còn nguyên bản đúng không chúng ta nhìn số 2 nhé chúng ta bấm vào màn hình này chúng ta nhìn lên số 6 không con này là còn nguyên bản nó sẽ nhảy rất cao đó nó sẽ nhảy được rất là nhiều đơn vị có thể lên đến bốn đơn vị đấy trung bình là số 1 số 2 nhé nhưng ấn lên này nó sẽ lên được số 6 anh em lưu ý là những con này sẽ rất là ngon còn những con nào mà nhảy được bốn đơn vị thì những con đấy là nhiều khả năng cũng bị bị tháo rồi nhưng cũng nhiều khả năng sẽ không bị nhưng mà người ta kiểu như cao thủ người ta dán lại áp suất giỏi đấy thì người ta sẽ dán được nhưng mà chỉ là một đơn vị thôi đây đây nhìn số 2 nhá có anh em gì đâu lên rất cao này đấy, lên hai ba đơn vị liền đấy, thậm chí nếu bấm mạnh tay lên được đó lên được ờ, bốn đơn vị nó là chuẩn đó anh lưu ý mình như vậy nhá đây sẽ thoát ra ngoài màn hình chính lại lần nữa này đó thì ờ, chúng ta sẽ có kiểm tra sao không thang không sao thang để kiểm tra áp suất nữa nhờ áp suất đấy nếu còn hay không thì chỉ khẳng định được 80 phần trăm là chị bị tháo thôi bởi vì nhiều cao thủ người ta dán lại được ấy thế nên anh em xoay thật kỹ mép viền nó có bị hay không quan trọng nhất là chúng ta sẽ kiểm tra được là có chuẩn bị không tin tưởng vào cửa hàng bán thôi đó thì tất cả các máy này bản Hàn Quốc nói riêng cũng như là nếu mà giống như bản quốc tế các nước ấy, trừ Hàn, Nhật Bản, Hồng Kông và Mỹ thì nó sẽ sử dụng chip Snap à chip bản Hồng Kông này, bản Mỹ, bản Nhật Bản nó sử dụng chip Snap để nó gần nhất còn những chiếc máy này nó sẽ sử dụng chip Exynos đó thế nên là chúng ta sẽ bởi vì nó là những trong phân khúc đắt tay sách tay đắt nhất thì chúng ta phải kiểm tra xem là có đúng sử dụng chip Exynos hay không à, Exynos hay không bằng cách là chúng ta cài một cái phần mềm là cái phần mềm tên là Antutu ấy đúng không để mình thì xem nào mình đã cài trên nào đấy nó có một cái phần mềm kiểu như antutu ấy là chúng ta đã xem được đây mình sẽ mình đã cài rồi thì phải mình đã down rồi tại sao lại không ở đây chắc chắn mình chưa cài thì hiện mình đã down cái Antutu về đây rồi nhưng mà nó không cho cài bởi vì là Google người ta không khuyến khích cái này thì không sao chúng ta có một ứng dụng tiếp là riêng cho Samsung mà của người Việt phát triển đó là ứng dụng Full Info chứ chúng ta sẽ vào đây này thì ở trên này nó sẽ báo nhãn hiệu này cũng như tên mã là N976N nhé thì chúng ta sẽ xem trùng ở đây đúng không đó thì uh, sản xuất tại Hàn Quốc này nó có các ngày sản xuất đây và sẽ có màu ví dụ như đây là màu bạc thì sẽ ghi đúng là màu bạc nhé Brodozone đấy anh em nhìn nhé màu trắng như cái này này thì nó sẽ ghi đúng là màu trắng thì nó mới chuẩn nhé chứ còn nếu nó ghi khác màu thì anh em cứ lưu ý là bị thay vỏ rồi đúng không đây là màu trắng màu trắng tất nhiên là màu đen nó sẽ ghi màu đen là màu xanh nó sẽ ghi là màu xanh nó phải chuẩn như thế nhé đó thì ở bên này nó có một cái số ví dụ như là quốc gia xuất xưởng là Hàn Quốc này có tên mã nhà mạng là như thế này và được từng lắp sim của Viettel và được có nghĩa là dùng được như quốc tế nhưng mà nó là xuất thân từ nhà mạng Hàn Quốc đúng không đó, phía trên này có phiên phiên bản phần mềm này đó phía này dấu hiệu rốt hay chưa là chưa chúng ta không quan tâm nhiều quan tâm quan tâm đến chỗ này và chúng ta sẽ nhìn thấy dùng chip Exynos 9825 nhé 64 bit đó mới là chuẩn nha sử dụng chip đồ họa là ARM Mali G76 như vậy mới là chuẩn đó bằng mạch như thế này màn hình đúng phải 6 phải 75 inch và độ phân giải như này độ uh, ờ, mật độ điểm ảnh như này camera như này đó đấy là cách kiểm tra mà bởi vì là nếu như máy fake ấy, thì nó sẽ cài phần mềm nó sẽ không lên đâu anh em lưu ý mình như vậy chỉ có máy của Samsung thì cài phần mềm nó mới lên được như thế này đúng không đó đây là cái phần mềm gọi là phần mềm full info những cái quan trọng nữa này. chúng ta sẽ ấn lại này sau thăng 06 thăng này thì nó sẽ ra cái email ở đây nó sẽ ra cái email ở đây nhá nó có thể sau tăng không sau tăng thì nó phải trùng ở sau lưng nó phải trùng sau lưng chắc chắn nó phải trùng sau lưng đó. hay là không sao thăng không sao thăng thì chúng ta phải vào cái đặt và chúng ta kiểm tra nó phải chuẩn đây và thông tin điện thoại nhé chúng ta sẽ nhìn ở chỗ này nó là số, số email đây thì nó phải chuẩn sau lưng như thế này đó nó phải chuẩn sau lưng như này số email bỏ vào số email trên máy nó phải trùng nhau cái điều điều chắc chắn phải có rồi và mình khẳng định với anh em luôn chắc chắn những chiếc máy hàn nó phải có in email sau lưng còn nếu nó không in email sau lưng ấy thì đấy là lắp lưng không phải của nó inside EMA thì chắc chắn lắp lưng không phải của nó đã được dựng lại đó anh em lưu ý như vậy chắc thì khi anh em xem hình thức máy ok tất cả thứ ok anh em vào kiểm tra phần mềm đúng là chip Exynos đúng là con áp suất và đúng là IMEI trùng với sau lưng thì chắc chắn khẳng định anh em đấy là chiếc máy để có thể là nói là gần như là chuẩn 100% rồi đó còn hên xui là chiếc máy đấy có bị dựng hay chưa ấy có bị sửa chữa bên trong hay chưa ấy thì nó còn dựa vào uy tín của từng cửa hàng cơ đó chắc chắn mình đã làm clip này thì mình sẽ không bán những cái hàng vớ vẩn cho anh em rồi thế nên là anh em tin tưởng anh em có thể đặt hàng mua bên mình theo địa chỉ website mở vn hoặc anh em điện thoại cho mình số điện thoại là 0225 652 6789 bên mình đã ship toàn quốc cho anh em nhận được hàng anh em phải thanh toán nhé hoặc là anh em có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình là 170 lạch chay để anh em xem trực tiếp máy và mua hàng khi anh em chọn được những chiếc máy tốt nhất và tất nhiên là nếu mà chuyển đi xa thì bên mình sẽ phải chọn thật kỹ để chiếc máy tốt nhất mình mới chuyển chứ còn chuyển đi mà mất công anh em chuyển đi chuyển về thì tiền phí mình mất mà anh em có đâu mất đâu mà mất uy tín của bên mình thôi anh em yên tâm là như vậy nhé anh em xem clip này mà thấy bổ ích anh em chia sẻ cho mọi cùng xem này anh em uh, có thể cho cho mình một like ủng hộ mình hoặc subscribe youtube của mình để theo dõi rất là nhiều clip mình hướng dẫn anh em cách chọn những mua được những chiếc điện thoại Samsung hay là những điện thoại iPhone hay những chiếc điện thoại Xiaomi một cách chuẩn nhất đó ở kênh youtube của mình thì chỉ đưa ra những phương thức như vậy thôi cũng như là hướng dẫn anh em cách mở khóa những chiếc điện thoại bị khóa đó, cảm ơn anh em xem clip nha chào tạm biệt anh em bye bye